thì trong NLP NLP nó có một cái từ khóa gọi là ngôn từ hướng tới nhá ngôn từ hướng tới các bạn chú ý này hướng tới là gì hướng tới để họ làm tốt hơn ví dụ câu nói của bạn gì bạn Mỹ bảo tại sao Ngọc không tập trung vậy hơi hơi tiêu cực một chút đúng không hãy hướng tới gì Ngọc ơi à, chị rất muốn em tập trung nhiều hơn muốn đúng không từ khóa ngôn từ hướng tới quan trọng này là từ khóa ngôn từ các bạn nhé học ngôn từ rồi ngôn từ là nó phải ngôn từ nó phải hướng tới này hướng tới cái kết quả ngôn từ hướng tới kết quả và tuyệt đối đừng hướng tới vấn đề hướng tới kết quả đạt được ngôn từ hướng tới kết quả đây là một cái keyword trong NLP tôi muốn bạn được gì tháng này bạn được 3 triệu điểm ra 3.000 điểm lên chức Ruby hay lên chức gì đó hoặc là lên một level cao hơn lên quản lý quản lý vùng tôi muốn tôi muốn nhá các bạn thấy là cái bài tập là tôi muốn ngày mai đấy tôi bảo các bạn ghi lại chứ ngày mai vào lúc 5 giờ sáng tôi thức dậy đúng không cô được hướng tới không tôi thức dậy với một gì cơ thể tràn đầy năng lượng và sức sống